tâm lòng yêu anh anh ơi tình yêu thật là nhiệm màu tình yêu không là lụa gấm xa hoa những đêm buồn em thường một mình suy tư lo sợ tình ta tan vỡ bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng yên sẽ vượt qua cơn bão tố chỉ cần một mái tranh thôi chúng mình vợ chồng